Đại Thuấn Tập 10, tập 11, tập 12 Phim này được cải biên theo sử ký Ngũ Đế Bản Kiệt Cha à, ha, ha, ha, ha. à, vụ mùa năm nay thu hoạch lớn à Dạ phải. <laughs> Cha, cuộc sống của chúng ta cũng dần được cải thiện rồi. Đã chọn được ngày bắt đầu thu hoạch chưa? Cha, cha quyết định đi ạ. À? Được, được, được. Phải chọn ngày thật tốt để không làm nhớ việc thu hoạch. Tượng à Cái thằng này lại chạy đi đâu chơi rồi không biết nữa Tường, Tường à Em trai à Mẹ kêu em kìa Cứ mặc kệ Để chị mời mẹ vào Không cần Em muốn ngồi chơi với chị thêm một chút Chị còn có việc phải làm Em ra ngoài đi không sao, em không mở miệng đâu, chị cứ làm việc đi. Mẹ. Ơ? À? Mẹ vô đây làm gì? Hừm. Mẹ, à, con mời mẹ vào phòng ngồi. Ta không ngồi. Hừm. Mẹ, à, mẹ đi cẩn thận. Con đợi mẹ với. Con có người đi vào một vòng, mẹ đi không? Đã đến nước này rồi mà con vẫn còn cưỡi ngựa được hay sao? Lại gì nữa? Còn lại đây. Có việc gì thì mẹ nói nhanh đi. Như vậy có được không? Hả? Cái gì mà không được? Con quên lần trước con đã say đến mức nào rồi hay sao? Ai? Ai bảo ta không nhẫn nại? Cẩn thận kẻo ngã. Mẹ kéo con làm gì? Cái thằng con trời đánh này, con... Con sao nào? Mày đang làm cái trò gì vậy? Đưa nó về phòng máu đi. Không phải tôi đã khuyên nó hay sao? Mày đúng là một đứa con vô dụng mà. Nếu còn làm bậy nữa tao sẽ đánh chết mày. Chà dám. Mày, mày... Ông cũng nghỉ ngơi đi. Giờ con phải đi cởi ngựa đây. Ừ. Ôi trời ơi bà xem xem nó ngã có bị làm sao không Nó ngủ rồi Ồ oh, mẹ muốn chốt cho anh Thuấn say trụ Sau đó Lần trước nó phước lớn mạng lớn Lần này thì không dễ dàng như vậy đâu Hay lắm Thuấn à, đã chọn được ngày thu hoạch chưa con? Mẹ, đã quyết định chọn ngày hôm sau. Tố, cả năm nay con cũng đã cực khổ rồi. Trước ngày thu hoạch gia đình chúng ta hãy làm một bữa tiệc nhỏ để khao cho con một bữa ha. Mẹ, không cần đâu, đều là những gì con nên làm mà. Thuấn, ý kiến của mẹ con rất hay. Cả năm nay con đã dứt giả rồi, đến ngày thu hoạch cũng nên thoải mái một chút. Dạ, con xin dâng lời cha mẹ. Để lúc đó em sẽ mời anh và Lê nha anh Thuấn Mày thì chỉ biết có ăn uống thôi. Nặng thật. Em trai, để chị giúp em. À, không cần không cần, em không mệt chút nào. Trong bình đó đựng gì vậy? Rượu đó, em lấy mấy bình ở dưới hầm lên để uống với anh Thuấn một trận cho đã. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Không sao, chị cứ yên tâm. À. Là em mang tới đó. Em mang cẩn thận nha. giờ này vẫn chưa về vậy ta? Giờ này đáng lẽ là phải về nhà rồi mới đúng chứ. Đừng nói là anh ấy sẽ không về nhà nữa. Mọi người hãy vào đây ngồi đợi nó đi. Mẹ, mẹ vào phòng ngồi đợi trước đi ạ. À. Con sẽ ở đây đợi chàng về. Cả nhà đang đợi ta hả? Đây là gì vậy? Hãy nghe lời thiếp uống viên thuốc này vào đi. Thuấn nhanh vào nhà ăn cơm đi. Con cứ đặt củi ở đó. Vào nhà thôi. Cha, con để mọi người đợi lâu quá. Được rồi, chúng ta vào tiệc thôi. Nè nè nè, uống rượu đi. Nhiều rượu như vậy làm sao uống hết được hả em? Uống đi, không sao đâu. Uống đi, không dễ gì có một năm được mùa, công lao của con là lớn nhất mà. Hôm nay cứ uống thoải mái đi con. Nào, mẹ mời con một ly ha. à, mẹ. Mẹ đã uống rồi thì anh cũng nên uống đi, ngồi đó làm gì nữa? Có phải là con có gì bất mãn với người mẹ này hay không? Ờ, à, à, dạ không có. Không uống được thì không uống, có gì mà bất mãn chứ không bất mãn. Tuấn à, chàng cứ uống đi, không sao đâu. Rượu này uống không say đâu mà. Vậy mới được chứ. Nè nè nè, uống thêm một ly nữa. Em trai à, được rồi mà. Anh còn chưa uống với cha kìa. Uống với mẹ một ly rồi cũng phải uống với cha một ly. Không sao đâu. Nhanh, mời cha một ly đi. Cha, con mời cha một ly. Được, được, được, con trai à, ngôi nhà này có con lo liệu thì cha yên tâm rồi. Nào, cha nên mời con mới phải. Cha, cha uống chậm thôi cha. Ừ, ừ. Cha cũng đã uống rồi, anh cũng uống nhanh đi. Tốt, tốt, tốt, uống thêm một ly nữa. Em trai à, anh không thể uống được nữa đâu. Anh vẫn chưa uống với em mà. Chàng hãy uống với em trai đi. Đúng vậy, chị dâu đúng là hiểu chuyện. Con, con còn chóng mặt hả? Con không sao. Vẫn chưa sai à, uống, uống tiếp đi. À, anh không uống nữa đâu. Uống uống uống, không sao đâu, một năm chỉ có một ngày. Hôm nay cậu cứ uống thoải mái. À. cha mẹ vào phòng nghỉ đi chàng Thuốc nàng cho ta uống Để giúp cho chàng giải rượu Sao nàng lại biết họ muốn chuốc rượu ta chứ Chàng cứ đưa họ về phòng trước đi Mẹ Mẹ Anh Thuận đã xài cho chúng ta Chúng ta ừ, Mẹ chóng mặt quá Sao trời đất quay cuồng vậy nè Chóng hết cả mặt nè đúng vậy Thôi chúng ta để bữa khác rồi chôn sống anh Thuấn cũng được ừ. à, Hôm nay con con cũng chóng mặt rồi Không được không được Con đi lấy cốt đi ờ, Để mẹ đi vậy dạ, ờ. đỡ mẹ dậy đi Để đó cho thiếp, chàng hãy nghỉ ngơi đi. Tượng à... Mẹ, con đã dìu em về phòng ngủ rồi à? Đã chôn thuấn chưa? Mẹ! À, phải trừ khử nó, không có nó thì mẹ con ta mới được sống yên ổn. Để thiếp làm cho. Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Sao mẹ dạy em trai quán hận tôi đến vậy chứ? Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Nàng vẫn chưa ngủ sao Thiếp đợi chàng về Cha và mẹ vẫn ổn chứ Đã ngủ cả rồi Tốt Vậy chúng ta cũng đi ngủ sớm thôi Ngày mai thu hoạch Có nhiều việc phải làm nữa Cha, cha bắt đầu đi à Cảm ơn ông trời cái năm nay cho mưa thuận gió hòa Cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho chúng con lương thực Mm-hmm. chiều tối hôm qua cô uống nhiều quá như vậy chứ? Mẹ còn nói con à, mẹ thì sao? là để cho nó thoát nữa rồi. Mẹ, không biết anh Thuấn có biết chúng ta muốn trừ khử ảnh không? Chắc là không biết đâu. Mẹ chắc chứ, con chỉ sợ hôm qua con và mẹ uống sai rồi lỡ miệng. chắc chắn là nó không biết. Con nghĩ xem, nếu nó đã biết, thì sao có thể không có biểu hiện gì cứ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Đúng vậy. Ai, đợi đó đi, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. Cha, mẹ, cha mẹ đi nghỉ sớm đi ạ. À? Ừ, con cũng nghỉ một chút đi. Đúng rồi, đã đốt mảnh đất hoàng đó chưa? Dạ, vẫn chưa. Mấy hôm nay con lo dự trữ lương thực, ngày mai con sẽ đốt. Được, được, được. Con cẩn thận đó. Cha, cha cứ yên tâm đi ạ. À. Ừ? hy vọng sang năm sẽ có một mùa vụ tốt Có gì hay mà phải xem chứ Sao con lại ngốc quá như vậy Mới sáng sớm không để cho con ngủ Tự nhiên kêu con đến đây Con đúng là cái đứa không bao giờ chịu động não mà Mẹ nói con nghe Mẹ, mẹ thật độc ác Lần này, nó có một cánh cũng khó mà thoát được. Dục sức tí nữa đi. Mẹ muốn nhanh thì tự làm đi. Nhanh lên, không thì sẽ có người phát hiện đó. Rớt <laughs> cả vào miệng rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ừ. Chúng ta đã nói rõ rồi, không còn anh Thuấn. Thì ruộng đất nhà cửa thuộc chị mẹ, còn chị giao và toàn bộ gia súc thuộc chị con. Con ngốc quá, không phải đều là của con rồi sao? <laughs> Nhanh lên, giờ mẹ sẽ đi gọi Thuấn đến đây. Ừ. Nga Hoàng à, Thuấn đâu rồi? Chàng đi gánh nước rồi, có chuyện gì không mẹ? Mái nhà kho đã hỏng rồi, mẹ muốn bảo nó tới sửa lại. Dạ được, chàng về con sẽ bảo chàng đến sửa ngay, có được không mẹ? Được, con đừng quên đó nha. Dạ thưa mẹ. À, anh Thuấn, anh về thật đúng lúc. À, mẹ. Con về rồi hả? Mái nhà kho lại hỏng rồi, con nhanh đến xem thế nào mà sửa đi Nếu không đến ngày mưa gió thì lương thực sẽ hỏng hết đó à, Mẹ Con đổ nước xong rồi sẽ đi làm Tuấn à Chàng thay quần áo rồi đi sửa máy nhà kho nha Được rồi Nga Hoàng Đây rồi ừ. Đây là áo gì vậy Chàng mặc nó vào nếu gặp nguy hiểm gì thì kéo đầu dây ở hai bên gốc Sau đó nhảy từ mái nhà kho xuống sẽ không có chuyện gì xảy ra hết Ta nhảy từ mái nhà kho để làm gì chứ Thiếp biết chàng rất lương thiện Chúng ta cũng không muốn nghĩ xấu về mẹ Nhưng những sự việc xảy ra liên tiếp gần đây Khiến cho thiếp lo cho chàng Nhỡ chàng có mệnh hệ gì thì thiếp biết làm sao đây Thôi chàng hãy vì thiếp mà mang vào được không Mẹ, con thấy rồi, hình như không phải là do gió thổi đâu. Ờ, vậy hả? Con cứ sửa lại nói cho chắc chắn đi. Nếu không lúc tuyết rơi lại phiền phức nữa. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Nhanh lên. Ờ. Ừ. Con qua bên kia đi. Dạ. mẹ, sao lửa vẫn chưa cháy vậy? Có khi nào nó bị tắt rồi không? Nó nhỏ thôi. À. Hả? Hả? cháy rồi cháy rồi cháy rồi kìa mẹ mẹ ơi em ơi mẹ ơi khi nào ngọn lửa này đốt cháy hết lương thực của chúng ta không? Không đâu Cùng lắm là cháy mấy bao lương thực nằm ở trên thôi Thôi chết rồi Sao mẹ nói với con là không sao mà Mẹ cũng chỉ đoán mò thôi Mẹ Giờ không phải là lúc để lo chuyện đó nữa đâu Đi thôi Đi đâu chứ Đi báo với cha con Hả? Trước mặt cha của con phải giả vờ như không biết gì hết nghe chưa? À, cha cũng có nhìn thấy được đâu. Mẹ cảnh cáo con không được nhớ miệng nói bậy đó. Nếu nói sai câu nào thì phiền phức đó. Con biết rồi. gặp cha con Con nhớ đừng nói gì nhiều nghe chưa Hey à, Mẹ đang nói với con đó Con đi báo cho Nga Hoàng Con Bà nói cái gì Bà nói lại lần nữa xem Nhà con bị cháy rồi Ồ Thuấn thì sao Thuấn đang ở trên đốc không xuống kịp ông ạ à. Thật tội nghiệp Ông à, ông à ừ. Em trai em nói Tuấn đi đâu chứ Anh Tuấn à, anh ấy sẽ không về nữa đâu Hả? À. Anh Tuấn sẽ không về nữa đâu Em trai, em không nên đùa như vậy Thật mà, cháy nhà kho rồi Anh Tuấn ở bên trên mái nhà bị thiêu chết nhưng chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cho chị mà, hả? Em trai. Hả? anh Tuấn. Hai người về rồi sao? Ờ, à, còn mẹ đâu? Mẹ chắc là về phòng rồi giang à. Ờ, à, tao phải đến xem thử mới được. Cha, cha tỉnh rồi sao? Ta đang ở đâu? Dạ ở nhà Vừa nãy cha bị xỉu Con không sao chứ Con phải nhà kho bị cháy không Ờ Con cũng không biết nữa Con lên núi chặt củi Lúc nãy trở về thì nhà kho đã bị cháy rụi rồi thưa cha Đã xảy ra chuyện gì Sao đang yên đang lành tự nhiên cháy được Ờ Có thể gì thời tiết khô hanh thôi Mẹ nói đúng mà Mùa đông rồi nên thời tiết khô hanh lắm à, Đúng vậy Cha Mấy ngày trước mảnh rừng sau núi cũng vừa bị cháy Đều là vì khô hanh quá Vậy lương thực trong kho thì sao? Có sao không? Lương thực bị cháy rụi cả rồi Không còn lương thực cũng không sao Có không sao là tốt rồi Nhà chúng ta có dự trữ lương thực nơi khác không? Trong nhà vẫn còn một ít Nhưng không đủ để qua mùa đông đâu thưa cha Vậy thì ăn ít lại một chút Cha, cha cứ nghĩ cho khỏe đi Cha đừng lo lắng gì chuyện lương thực nữa Con sẽ tìm cách mà ừ. Lúc đầu con còn tưởng là mình nhìn thấy ma nữa chứ, giật cả mình. Sao cô nhát gan quá vậy? À, xem ra Thuấn đã biết là chúng ta muốn làm hại nó rồi. Vậy sao anh ta không nói cho cha biết? Mẹ cũng không biết. Không rõ là trong bụng đang nghĩ cái gì nữa. Mẹ, chúng ta hãm hại anh ta tổng cộng 3 lần rồi, lần nào cũng thất bại hết. Ừ. Hey, mẹ nói xem anh ta có trả thù chúng ta không? Mẹ không biết, cách tốt nhất bây giờ chính là Mấy lần trước chúng ta đã không làm hại được nó. Thế thì mượn cớ nhà kho bị cháy lần này để đuổi nó ra khỏi nhà. Thế còn thế thì thôi đi. Có anh ta ở đây chúng ta cũng không phải lo gì cả. Con chỉ nghĩ được chuyện đó thôi hả? Không đuổi nó ra khỏi nhà thì sau này con sẽ thế nào đây? Nhưng mà chúng ta vẫn đang sống rất tốt mà. Con hiểu cái gì chứ? Bây giờ ngôi nhà này là của Thuấn. Đợi đến lúc cha con mất thì con không có cái gì hết. Ồ, vậy chứ mẹ muốn đuổi anh ta ra bằng cách nào? Mẹ sẽ có cách. Mẹ đúng là quá ác. Hử? Thì đúng là vậy mà, mọi mưu kế đều là của mẹ. Nếu như chàng cảm thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Không được, ta là con trai của họ. Theo lý, phải phụng dưỡng họ chứ. Trong nhà đã liên tiếp xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, thiếp chỉ sợ có một ngày Ta sẽ không sao đâu mà. Chỉ là ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Bản thân ta đã làm mọi cách để kính hiếu với mẹ. Nhưng vì sao? Mẹ lại luôn muốn làm hại ta như vậy chứ. Rốt cuộc thì ta đã làm sai điều gì đây? Thuấn à, chàng không hề làm gì sai hết. Hãy tin tiếp đi. Trăm ngàn dạng cái sai đều là do ta. Là do ta không làm mẹ hài lòng. Nên khiến mẹ quán hận ta như vậy. Là do ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm mà một người con nên làm. Bà đi đâu về vậy? À, tôi ra chuồng gia súc kiểm tra xem tình hình thế nào. Không để cháy cả chuồng gia súc, thì mùa đông năm nay chúng ta chết đói đó. Hả? À, đang yên đang lành sao lại cháy nữa? ai mà biết chứ. Nói không chừng có người cố ý phóng hỏa chúng ta cũng đâu có biết được. Chúng ta có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tôi không nói người ngoài, là người trong nhà kìa. Bà nói rõ ra đi. Đề phòng kiểu gì cũng không thể đề phòng trộm trong nhà cười, ai lại tự phóng quả đốt cháy lương thực nhà mình chứ? Tôi nói cho ông nghe, tôi nghe thấy Thuấn và Nga Hoàng âm thầm bàn bạc việc gì đó. Hình như là nói muốn quay về ờ. Đô Thành thì phải. Là ở đâu? Đô Thành, chính là nhà của Nga Hoàng đó. Không thể nào Thuấn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. ông Khoan hãy chắc chắn như vậy, việc của vợ chồng chúng nó ông cũng không quyết định được đâu. Ta là cha của nó, sao ta không quyết định được chứ? Ông quyết định Thế lúc chúng nó kết hôn là do ông quyết định hay sao? Hả? Hơn nữa, lúc Thuấn còn nhỏ, ông đã từng đuổi nó ra khỏi nhà. Nó có thể quên được hay sao? Những việc đó đã qua rồi. Đúng vậy, là việc đã qua. Nhưng ông có chắc chắn là Thuấn sẽ không để bụng hay không? Theo tôi thấy thì chúng nó muốn đốt cháy nhà kho rồi dẫn nhau trở về Đô Thành. Cho chúng ta chết đói ở đây. Thôi đi, đừng nói nữa. Mẹ nói nè, có thể đến nhà Nga Hoàng để mượn một ít lương thực hay không? Chúng ta phải vượt qua mùa đông năm nay đã. Mùa đông sang năm là chăm chỉ cày cấy, đến mùa thu thì có thể trả được rồi. Thuấn, con hãy đến nói với cha con đi, chuẩn bị mà nhanh chóng xuất phát. Dạ. Ta có chết đói cũng không ăn đồ đi mượn của người ta đâu. Ông đó à, Thuấn đến nhà nhạc phụ một chuyến để mượn lương thực, sang năm chúng ta sẽ trả lại mà có gì đâu chứ. Lương thực mượn ở đâu mà chẳng được, sao phải đến tận nhà nhạc phụ? À, cha, cha được giận, con... Chắc là con muốn đến nhà nhạc phụ ở có phải không? Cha, cha đang nghĩ đi đâu vậy cha? Không phải là ta nghĩ, mà là con đã làm rồi. Cha hỏi con lương thực nhà chúng ta sao lại trái? Cha, con không biết. Sao trùng hợp quá vậy? kho lương thực nhà chúng ta vừa trái thì con lập tức muốn đến nhà nhạc phụ. cha, con không hề có suy nghĩ gì khác hết. Vậy thì con đang nghĩ gì? Ờ... Có phải là con đang muốn dứt bỏ người cha mù loà đang trở thành gánh nặng của con này có phải không hả? Con không muốn chăm sóc cho ta thì cứ nói thẳng, chứ không cần phải bày nhiều trò như vậy. Đừng có đùa dẫn với lão già mù loà tội nghiệp này. Cha, con không dám mà. Con có việc gì mà con không dám làm chứ? Cha hỏi con, có phải chính con đã đốt nhà kho không? Cha, không phải là con. Con muốn đi thì cứ đi đi, không có con ta vẫn có thể sống mạnh khỏe mà. Cha, con sẽ không rời xa cha đâu. Không phải là con muốn đến nhà Nga Hoàng để mượn lương thực sao? Con không đi nữa. Vậy mùa đông này sẽ sống thế nào? Cha, con tính thế này cha xem được không? Con sẽ đem toàn bộ gia súc đến bộ lạc khác để đổi lấy một ít lương thực về. Con đem đổ hết gia súc Thì mùa xuân năm sau làm sao có thể cày cấy cánh đồng rộng lớn đây Con nghĩ kỹ rồi Chỉ giữ lại một con trâu là đủ thưa cha Con tự mình lo liệu đi Chàng đi đường cẩn thận nha chàng Nàng yên tâm Trong vòng 10 ngày ta sẽ trở về Nàng ở nhà chăm sóc cha mẹ chu đáo nha ta đi đây. À. Chà, May mà đã nhắc anh Thuấn. Nếu không thì anh ta cũng đem cả ngựa của con đi đổi lương thực rồi. Chỉ biết có chơi thôi. Chơi thì chơi, như vậy không khỏe sao? Con à, lúc nào mày mới chịu lớn vậy hả? Đợi đến lúc con cưới vợ rồi thì sẽ thành người lớn. Con trai mày làm tất cả những việc này cũng là vì con. Mẹ đã làm gì? Không phải mẹ nói là sẽ đuổi anh Thuấn đi hả? À, mẹ cũng không ngờ tâm tính của nó lại tốt đến như vậy. Không nói nữa, con đi đây. Về sớm ăn cơm đó. chàng đã về Ta đổi được nửa xe lương thực đó Nửa xe sao Chắc là sẽ đủ qua mùa đông Để ta đến thỉnh ăn cha mẹ trước đã Rồi chút quay lại đem lương thực đi cất Dạ thưa chàng Cha, mẹ, con về rồi đây Đã đổi lại được bao nhiêu lương thực vậy Dạ nửa xe Hả? Chỉ nửa xe thôi sao Con đem đi nhiều gia súc như vậy mà chỉ đổi được nửa xe lương thực hả Mấy bộ lạc gần đây năm nay đều bị lụt